con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc đen Đồng Tháp thì hôm nay em xin à, giới thiệu đến bà con về cái mẫu ốc mà bên em à, kinh doanh à, em có giới thiệu đến bà con là các cái mẫu ốc là 7 tuần tuổi 5 tuần tuổi và 3 tuần tuổi thì hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về bốn cái mẫu ốc đó là mẫu ốc mờ bu tuần tuổi mẫu ốc bu 2 tuần tuổi mẫu ốc lát 2 tuần và mẫu ốc lát 3 tuần tuổi như bà con thấy đây đây là cái à, mẫu ốc lát à, ba tuần tuổi cái mẫu ốc lát ba tuần tuổi này là nó ta nằm ở kích thước bằng hạt bắp nha bà con ba tuần tuổi thì với cái giá là bên em à, niêm yết sẵn bà con có thể tham khảo dưới phần mô tả đó bên em để đầy đủ về giá cả của các cái mẫu ốc còn bên đây là mẫu ốc ốc lát hai tuần tuổi thì nó kích thước nó bằng cái hạt đậu xanh thì còn à, bên đây đây là mẫu à, ốc bu hai tuần tuổi thì nó nằm hạt đậu xanh trở lên cho tới gần hạt bắp thôi có những con sẽ bằng hạt bắp còn à, bên đây bên đây sẽ là mẫu à, ốc bu à, một tuần tuổi à, nó bằng hạt đậu xanh đó nha bà con những cái mẫu mà một tầng hai tầng và ba tầng này thì à, nó đầu thất kia nó rất là cao bà con cứ à, an tâm thôi là chuyển được rất là xa cũng như là thích nghi được được rất nhiều nguồn nước và những cái mẫu mà từ 5 à, tầng đến 7 tầng cũng chuyển dần thôi đối với nuôi thương phẩm á, là bà con nên lấy cái mẫu 1 đến 2 tầng thì nuôi nó sẽ thứ nhất là cái con giống cái giá nó thấp thứ hai là nhiều đầu con thì ờ, bà con nuôi bất kỳ con gì á là chúng ta cũng mua con giống á chúng ta quan tâm tới cái đầu con cái đầu con ờ, chứ không không mua theo con chứ không ai mua theo ký cả người ta quan tâm mấy ký là chỉ để để để phân biệt được là nó một ký nó bao nhiêu con ha một ký nó bao nhiêu con để biết được cái cái kích thước cái trọng lượng của, ờ, của con giống với cái mẫu ốc bu hai tuần tuổi nè mẫu này là một ký nó đạt được từ 12 đến 15 ngàn con trên một ký còn mẫu ốc bu một tuần tuổi là một ký nó từ 20 đến 25 ngàn con trên một ký và mẫu ốc à, ốc lát 3 à, tuần tuổi thì một ký nó từ 8 à, đến 10 ngàn con trên một ký còn mẫu lát 2 tuần tuổi thì một ký nó rơi vào từ 12 đến 15 ngàn con trên một ký khi mua con giống thì bà con nên quan tâm tới cái đầu con khi mà đầu con càng nhiều thì bà con nuôi lên thương phẩm nó sẽ nhiều lên thì thương phẩm thì chúng ta cũng tính từ con từ ra 30 con một ký đối với mẫu ốc bu còn mẫu ốc lát thì à, nằm thương phẩm là nằm 60 con một ký những cái mẫu này là nuôi bà con nuôi từ 3 à, đến 4 tháng 4 tháng thì bà con sẽ lên được thương phẩm bà con cứ cho năng bèo cám này bèo cám là cái à, nó nó nó sẽ mau lớn nhất đối với Ờ, tất cả các loại thức ăn khác thì bèo ờ, cám là loại ờ, thức ăn rất rất là tốt cái, cái giá thì bên em niêm yết sẵn hết bà con cứ tham khảo được thì bà con cứ đặt hàng cho bên em đặt hàng thì bà con cứ kết bạn zalo cái số zalo đặt hàng bên em có để dưới phần mô tả đó bà con cứ kết bạn và đặt hàng qua cái số zalo đấy thì cái số zalo thì bà con đừng có lo bà con đặt thì em sẽ trả lời nói chung là sẽ trả lời chậm từ 1 đến 2 ngày bên em sẽ trả lời tới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 Ờ, xin chào bà con nghe bà con video sau à, xin chào và hẹn gặp lại